hay còn gọi là hột tài xỉu mắt hí. Đây là cái sản phẩm độc quyền bên cơ sở Sơn Tài Xỉu bên em. Bác nào đã sở hữu cái bộ hột tài xỉu cây hay gọi là bộ hột tài xỉu mắt hí này rồi. Các cũng đã biết được hột tài xỉu bên em là cái bộ hột mà chính tay cơ sở em làm ra chứ không phải là cái bộ hột bo từ 14 ly xuống 13 ly. Và em bao cho các bác cái bộ hột này thầy thợ không nghe được. Tỷ lệ ăn độ rất là cao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 đó đây là bộ hột tài xỉu cây các anh nhá mắt hí nắp chén thì mình chơi nắp chén nào cũng được về cái phần tan tích của bộ hột này thì em bao cho các bác ăn thua chảy hột vì thời lượng video nó cũng có hạn thôi nên là em xin phép được bỏ qua cái phần test tăng tích và sau đây em sẽ lắc thử cho các bác một vài chén để cho các bác thấy được độ hiệu quả của nó như vừa rồi em đã nói đấy bộ hột đi rất là đều đúng không ạ bây giờ em sẽ test độ đi đều này xỉu xỉu 10 vừa nãy là tài đúng không ạ bây giờ xỉu 10 này đó tài này xỉu này tài này xỉu này được chưa ạ vừa rồi em đã lắc cho các bác đi chén tài chén xỉu thì bộ hột đi rất là đều đúng không ạ bây giờ em sẽ giữ dài giữ xỉu cho các bác bây giờ đang ở xỉu đúng không ạ em sẽ giữ luôn xỉu cho các bác này một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này chén em hơi mạnh tay hơi mạnh tay thì nó đã lên tài rồi vừa rồi em đã giữ cho bác năm chén xỉu đúng không ạ và chén này hơi mạnh thì nó lên tài các bạn để ý khi mà bộ hột lắc ấy, thì cặp về rất là nhiều cặp về rất là nhiều như thế này là để nó chuẩn bị ra bão đúng không ạ và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho các bác về cái bộ hột tài xỉu cây lắc giữ tài giữ xỉu hay là lên tài xuống xỉu theo ý muốn của mình rồi đúng không ạ giữ tài thì nó cũng sẽ giống như giữ xỉu thôi bác nào mà khi nào các bác sở hữu cái bộ hột tài xỉu cây này em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể điều khiển được bộ hột theo ý muốn của mình